nay à, nay là nay là cuối tháng 3 rồi à, mà à, bên à, chiếc à, cuối tháng 3 rồi mà trời vẫn còn tuyết nè các bạn à, quay cho các bạn coi nhé ừ. trời vẫn còn tuyết đâu nói à, mùa à, sắp, sắp sửa mùa à, mùa xuân rồi giờ đang mùa xuân rồi mà trời vẫn còn tuyết tuyết quá sáng nay nó tuyết nhỏ thôi ừ. quay giúp bạn coi <laughs> giờ có bài hát ờ, giữa mùa hè ờ, tuyết rơi á đây giữa mùa hè tuyết rơi có có thật luôn nha các bạn nha giữa mùa hè tuyết rơi để ra ờ, quay cho các bạn coi <laughs> mấy sáng nay mới mới rơi được nửa tiếng nè được nửa tiếng à quay cho các bạn coi đó xe mình nè à. giờ mình uh, rồi giống như đi làm rồi bây giờ đi lái xe đi làm rồi bây giờ mình à, bắt đầu lái xe làm các bạn thì à, bên mình à, à, hôm nay à, chủ nhật mở cửa trễ chút 10 giờ 10 giờ mới mới mới, mới có khách đầu tiên ừ, bởi vậy à, nên mình à, à, ngủ nướng nên được chút may à, hôm nay gặp trời cũng à, tuyết nữa nên nên cũng không phải đi sớm đi nếu đi sớm nó lạnh hơn đó để chỗ này trong khu mình ở giờ lái xe ra giờ đi làm thì ờ, thì, ờ, thì công việc mình ờ, công việc làm mà neo móng tay móng chân đó các bạn neo thì thì thứ sáu à, thứ bảy chủ nhật thì cũng phải đi làm còn nếu mà bên đây nếu mà Ờ, bà con mà ai mà làm à, à, hãng xưởng á, thì chỉ làm 5 ngày thôi hai ngày thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ có thời gian nhiều hơn với con cái đó còn à, còn mình làm neo thì thì thứ bảy chủ nhật thì lại là đông khách đó. tại vì thứ bảy nhật à, người ta đi làm xong rồi cứu tuần người ta dồn lại người ta tranh thủ người ta đi làm neo móng tay móng chân bệ bảy nhật thì thường đông khách hơn đó mấy bạn thấy ờ, mình tuyết tuyết nhưng vẫn phải đi làm tại vì uh, có có hẹn khách rồi lấy cái hẹn khách rồi bây giờ mình phải đi thôi người ta đi <laughs> mình phải đi đây ít khi nào mà ừ, tuyết mà ta bỏ hẹn lắm trừ khi nào mà đường mà giống như tuyết mà nó bị mà giống như là tuyết mà nó nửa tuyết nửa mưa đó các bạn nó nó ánh nó mà đá thì đường trên đó, người người ta bỏ hẹn đúng tại vì nó nó nó, nó nguy hiểm cho lái xe còn còn uh, tuyết giống như hôm nay uh, tuyết uh, mưa tuyết như vậy thì nó cũng không đến nổi tại vì cái nó không có giống như không có mưa nước á nên nó không có sao nó không đến nỗi ờ, nguy hiểm chỗ à, chỗ này thì ờ, mình là để mình lái xe bạn đi cái đường này đường này mới có hai đường đến chỗ làm mình đường đường đường trước thì mình có cho ờ, có có post video cũ rồi này đường này mình đi cũng thỉnh thoảng mình đi cũng hai đường cũng tương tự nhau đến chỗ làm <coughs> này mấy bạn thấy đó mùa mùa đông bên mình đó là cây cối nói chung là nó rụng lá bạn thấy không sau mùa đông là tả tơi tơi tả luôn à, cây có ờ, không có không có lá gì đó mà chỉ có tuyết tuyết không mà tuyết <laughs> snow mà nhiều khi mình ngồi mình nghĩ lại chứ ngày xưa mày bên uh, bên mình mình Việt Nam hồi nhỏ nói mình mình ờ, mình coi phim ảnh nói ước gì mình thấy được tuyết ngoài trời thật thật sự là ngoài trời á đúng không bây giờ mình thấy tuyết <laughs> mà mình thấy đẹp phải công nhận là vậy chỉ chỉ không thích là nó lạnh thôi chứ còn chứ mình ờ, đẹp thì đúng là tuyết vẫn đẹp rồi à, mình ấy, công việc mình ấy, mình làm neo đó thì à, neo thì so với những nghề khác ấy, thì nó nó có cái à, cái à, cái cái lợi là nó nó không có đòi hỏi mình phải uh, thời gian phải học nhiều giống như là cái nghề khác mấy nghề khác thì ví dụ mà mình qua Mỹ ví dụ mà đi thì mình phải học uh, nếu như bình thường mình nếu mà Việt Nam mình qua Mỹ mà lớn lớn á thì phải học 2 năm tiếng Anh ở trong lên đó học thêm toán này kia thì mới được vô học những ngành này mình muốn thì sâu khi không không ngành muốn tùy người người, người học 2 năm 3 năm hay người học lâu thì 5 năm thì mới ra trường là phải tốn hơn mà cũng cỡ khoảng 6 à, 7 năm đó. thì à, thì mới ra trường thì được cái thì nếu mình mình chịu học á, thì mình ra trường thì mình sẽ được đi làm những cái công việc nó nó nó chỉ có đòi hỏi là 5 ngày mình nó ổn định giống như một ngày mình làm ở chừng 8 tiếng nếu mà tăng ca thì hai tiếng đi thì sẽ thì phải 9 tiếng hoặc là 9 tiếng 10 tiếng gì đó cuối tuần thì mình lại có thời gian bên à, à, con cái hơn dắt nó đi à, chơi à, công viên hay là đi đi đây đi đó đi ăn còn nghề làm neo thì nó có cái dễ lớn bước khởi đầu thì uh, nghề neo là giống như nghề của người Việt mình là giống như là ở bên đây so với những uh, dân tộc khác thì hầu như là người Việt mình là làm neo rất là đa số đó bởi vậy uh, nên ờ, nếu mình vô nghề neo thì nó cũng dễ hơn người khác tại vì người đi trước hướng dẫn người đi sau á đó. thì ờ, thì cái đó là khi đó mình mình vô thì nó nó dễ là hạn như mình ờ, lấy bằng lá, lấy bằng neo nó cũng dễ không có khó gì thì học lý thuyết rồi thực hành thôi thi thôi còn uh, còn mà vô công việc á, thì rất là dễ tại vì hầu như tất cả các tiệm làm nail làm móng tay á, của người Việt mình á đây á, là hầu như là, là người Việt hết bởi nên hả mà ở đâu cũng cần người chứ không phải không bởi vậy hả nên mình mới vô nghề thì mình thì xin vô làm uh, chân tay nước á <coughs> xin nó làm tình trên nước thì làm chân tay nước ừ thì chợ thì chân nước thì nó cũng không khó thì bây giờ mấy bạn mà ở Việt Nam mà sau này đi học thì mấy cái trường dạy móng tay ở Việt Nam nó đào luyện các rồi làm giỏi rồi vô là qua đây là làm được luôn á nhiều bạn chưa có bằng cũng vô cũng vô tiệm nail làm luôn <coughs> còn đúng ra thì phải có bằng thì mới mới mới vô làm thì sao cũng được thì ờ, thì ờ, chân đáy nước thì nó có một cái là nó nó có cái lợi chân đáy nước là mình, làm neo chân đáy nước là thường thường khách mà làm chân đáy nước đa số là khách lịch sự mà nó dễ mà đa số là không hiểu là sao mà người bên đây người Mỹ người ta mình làm chân nước họ cho mình tìm tiền bo tiền tiền tiền tiếp á Mỹ gọi tiền tiếp á tiền bo cao trong khi mà mình làm bột á hay là làm nói chung là mấy cái khó hơn á mà tiền bo chưa chắc nhiều bằng thằng chân tay nước chân tay nước nó vừa dễ mà lại <laughs> tiền bo cao bởi vậy nhiều bạn mà mà mà mà qua sau này á cứ thích làm chân tay nước mà không không muốn đi làm khác á, tại vì thấy làm mấy khác nó nó cực quá mà lại tiền bo ít nữa tội gì đi làm tội gì phải học lên đó thì là chân ngay nước thì nó nó nó có cái cái lợi đó là vậy mà cái bất lợi của chân nước là nếu mà mình chỉ biết làm chân nước thì sống này mình nếu mà có ý định mà phát triển nghề nghiệp muốn lên làm là giống như muốn mở tiệm làm chủ ấy, thì ờ, mình không có biết về làm bột á thì không được tại vì học như tất cả người ờ, khách đó đến tiệm họ họ họ đa, đa muốn muốn màu muốn vẽ có người muốn làm có người ừ, tự, một nửa thì tới làm ờ, chân tay nước còn có nửa thì là họ muốn làm bột á bố mẹ mình nói mình không biết làm bột thì cũng cũng không được bởi vậy nếu ai mà mà mà muốn phát triển nghiệp thì phải biết làm toàn diện nó làm toàn diện thì là mình lại lại lại ví dụ mình đã làm khó hơn rồi <laughs> tiền bo lại ít hơn khách nó lại không có lịch sự bằng vậy cũng có cái cái bất lợi là vậy thì bây giờ thì ngày xưa thì nó làm bột nó khó nó phải ờ, lấy cọ nhúng nước nhúng ờ, cái cái nhúng dịch á rồi ờ, lấy cục bột lên đắp lên móng khó bây giờ thì nó có cái gọi là bột nhúng chét cái miếng keo và nhúng cái tay vô cái bột màu đó, là nó ra thì nó dễ hơn dễ hơn so so với ngày xưa để cho các bạn sau này mới qua thì, thì họ học cái đó mình thấy nó dễ hơn thì làm nail thì so với là làm à, hãng xưởng là nó có bị cái thời gian giống như là trong tuần thì nó mình đi làm thì thời gian một ngày cũng nhiều hơn cái người làm hãng coi như mình ví dụ mình đi làm từ 10 giờ đi đến 7 giờ 10 giờ đến 7 giờ nhiêu tiếng ta 1 2 1 2 3 4 5 6 7 à, 9 10 tiếng đó bạn đó là tại tại tiệm đó. từ 9 đến 10 tiếng tại tiệm thì 9 <coughs> 10 tiếng tại tiệm đó thì thì cái thời gian mình nhiều hơn người ta nhưng mà mình cái mình đi làm nghề này thì nó là nghề tự do cũng người Việt với nhau không à bởi vậy khi mà không có khách á, thì mình ngồi nghỉ hay có khi nhiều chỗ tiệm mà có cái phòng mà có cái phòng á là vô nằm luôn nằm luôn nghỉ cũng được đó là cái cái cái lợi còn hạn mình đi làm hạng xưởng thì không có được vậy hạng xưởng thì bên mỹ đa số hạng xưởng nó bằng đứng mà ừ đứng cơ mà thì mình thì đứng không thì em bạn đức đứng ờ, tầm 8 tiếng đi thì giờ trừ ra một tiếng nghỉ trưa với lại ờ, thì 8 tiếng đứng vậy đó thì ờ, thì nó ngày năm này qua năm khác nó phê lắm còn nếu mà không đứng thì cũng cũng ngồi dạng nửa ngồi nửa đứng á mấy bạn thì <coughs> thì cái thì cái nào nó cũng có cái đó cái cái đó thì như như nghề neo của mình á thì là ngồi suốt à ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi mà coi như là ngồi mà <laughs> sợ ngồi luôn á còn ờ, đi làm hãng xưởng thì đứng sợ đứng luôn <laughs> mà đừng cái là né ờ. nếu mình hạn xưởng mình nói mình ờ, hết việc mình muốn đi nằm nghỉ hay này kia ai cho đó còn còn làm neo thì mình hết việc ngồi nghỉ lấy điện thoại ra rồi chơi điện thoại hay là lướt web này kia nó không hay nói gì mình nữa thì cái nào nó cũng có cái mình mang tiếng là mình làm mà neo thì nhiều hơn người ta hai ba tiếng nhưng mà bù lại hả những tiếng mà mình không có khách á ngồi nghỉ này kia thì nó không có mệt lắm cộng lại nguyên ngày chưa chắc mình mình cũng đã mệt lắm mà hãng xưởng thì 8 ờ, tiếng là sau 8 tiếng là mình mệt á nhưng mà bù lại hai xưởng sẽ có làm ít giờ hơn Tôi cuối tuần thì ờ, được nghỉ hai ngày còn neo mình thì cuối tuần vẫn đi làm thì ờ, thì ờ, bởi vì thằng neo nó làm nhiều hơn nên, nên nếu mà mình nói mình làm so với người đi làm hãng mà không có học những cái ngành mà nó hot đó để nhiều tiền á những ngành bình thường với lại thì so với nghề neo thì thì mình thấy là neo nó kiếm được đồng tiền nó vẫn cao hơn là những người những người bình thường chút chút một chút thôi cũng không nhiều nhưng mà có có cao hơn đó nó thực sự mình thấy hạn như là mình thấy trung bình đợ neo làm từ 4 đến 5 ngàn một tháng trung bình mình thấy có người làm giỏi hơn thì <coughs> thì thì cao hơn nữa còn có người mới mới vô nghề thì làm ít ít hơn có khi mới vô nghề nhiều khi mình còn đang học nghề cũng chừng ba ngàn ba ngàn khoảng ba ngàn thôi Nên là nếu mình làm giỏi rồi đó thì lên bốn ngàn đó mà cũng tùy theo mùa hạn như là cái mùa đông khách thì nó nhỉnh hơn được 500 trăm nếu mà mùa vắng khách thì nó lại sụp xuống 500 mình cái dao động mình cho là khoảng 4 ngàn đi người mới vô nghề thì khoảng 3 ngàn còn người người mà làm giỏi á, thì 5 6 ngàn ừ. tùy nhưng mà cả mức 4 ngàn là mình thấy là trung bình đa số là <coughs> còn mình mình thấy còn đi làm hạng xưởng thì thì mức lương của người mà hạng xưởng âm âm Mỹ thì mình thấy là trung bình thì khoảng 3 ngàn á khoảng 3 ngàn mình thấy vậy khoảng 3 ngàn một tháng mình thì bạn thấy là giữa 3 ngàn với lại 4 à, ngàn làm nail và 3 ngàn làm xưởng thì cũng chênh lệch có 1 ngàn thôi không không có nhiều bù lại thì à, làm nail thì làm 7 ngày hai xưởng thì 5 ngày đó là vậy bây giờ mình uh, sắp sửa tới uh, chỗ mình làm rồi đó các bạn đó, đó chỗ này mình làm thì tiệm mình thì nó cũng uh, ở vùng nó vùng vùng vùng quê đó ừ. bởi vậy nên nó nên nó cay cối không à <laughs> trước tiệm sau tiệm rồi quanh tiệm cay cối không à cái dạ, tiệm mình trong khu shopping này nè đó, shopping à, nhỏ thôi ờ, cũng có chừng 10 10 gian à, hàng thôi <coughs> đó tới tiệm đây rồi các bạn mình đã đến ờ, chỗ làm rồi ừ. thì à, bây giờ chuẩn bị vô làm nâu tuyết vẫn còn mà mấy bạn thấy đó, trời u ám không tuyết là mỗi tuyết là trời nó u ám vậy đó này snow rồi nó dự báo ờ, là nó ít không có nhiều mà cuối cùng thành ra nó cũng thấy nhiều chứ đâu có ít đâu à, parking mình giờ cũng nay ờ, chủ nhật chủ ừ, xe cũng cũng hơi đông đông rồi ờ, nó không đến nổi ừ. rồi chờ nói cho các bạn ờ, coi một ngày đi làm của mình buổi sáng là như vậy đó, đó. thì mình chiếc chiếc xin chào các bạn nha hẹn các bạn ở video sau đó xe xe ờ, cứu hỏa đó hẹn các bạn ở video sau nha rồi bye bye các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chiếc linh